Xin chào anh em nhé, chúc anh em một ngày mới và tốt lành à, Chào mừng anh em đến với ca bóng đá à, Ngày hôm qua thì mình có lên cho anh em một cái trận bóng cỏ Cũng như là một trận đấu vào dạng sáng ngày mai anh em, ngày mùng 1 à, tháng 10 Đấy, trận đấu ở cái giải Bundesliga giữa Bayern Munich cũng như là Leverkusen thì anh em nào dạng sáng ngày mai uh, trong trận đấu này chưa biết đi kèo nào cũng như là chưa biết nằm đội nào thì anh em có thể À, xem lại video của mình nhé cũng như là nhắn tin trực tiếp cho mình qua Zalo cũng như là Tele mình sẽ hỗ trợ cho anh em để anh em được vào nhóm nhận được những cái mã kèo à, vàng của bet thủ ở trong nhóm của anh em mình đây à, <coughs> trước khi đi đến với cái phần nhận định của mình về trận đấu mà sớm nhất của ngoại hạng Anh ngày mai đây là trận đấu cũng rất là tâm điểm anh em trận đấu giữa Arsenal và Tottenham uh, Chúc mừng tất cả những anh em ngày hôm qua nhé Ngày hôm qua thì mình có đẩy cho anh em một cái trận bóng cỏ Đấy là trận đấu giữa Shanghai và Chengdu Trận đấu ờ, này thì ờ, anh em chúng ta cũng đã liếm được ờ, cái hôm đúng không Hôm chấp 0.75 Đấy Ngày hôm qua thì Shanghai đánh bại Chengdu với tỷ số là 3-0 Anh em chúng ta đã hụp được cái mã kèo chấp 0.75 của Shanghai rồi thì à, một lần nữa chúc mừng tất cả anh em trong nhóm cũng như là anh em ở trên kênh nhé ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng được khá nhiều mã kèo đặc biệt là buổi tối ngày hôm qua thì chúng ta còn chiến thắng được với những cái mã kèo của bóng nữ anh em đấy là trận đấu giữa nữ Bayern Munich và nữ Real Sociedad đấy anh em chúng ta cũng đã chiến thắng được với mã kèo nữ Bayern Munich chấp uh, nữ uh, Real Sociedad với cái mã kèo là 1.25 rồi uh, một lần nữa thì chúc mừng tất cả anh em trên kênh cũng như là anh em ở trong nhóm nhá ngày mai thì sẽ là loạt trận đấu rất là gay cấn cũng như là hấp dẫn của tất cả các giải đấu anh em ạ à, lý do vì sao à, ngoại hạng anh thì họ đã được nghỉ khá là lâu rồi tuy nhiên thì những ông lớn thì còn phải thi đấu ở uh, cúp C1 còn uh, những đội bóng nhỏ mới là những đội bóng được chiếm ưu thế nhiều hơn khi mà họ được nghỉ xuyên suốt hết gần hết cả một tháng anh em Đấy, đây sẽ là à, gọi là một cái điểm để anh em chúng ta chú ý khi mà anh em chúng ta có thể à, đi trong những cái trận đấu như là giữa Liverpool và Brighton and Home này cũng như là Crystal Palace và Chelsea. Đấy, những ông lớn à, những cái ông lớn của ngoại hạng Anh suốt tuần vừa qua thì họ vẫn phải thi đấu ở cúp C1 anh em nhé. Đấy. Vì vậy mà cái lịch thi đấu của họ cũng rất dài Còn với những đội bóng yếu hơn cũng như là những đội bóng tầm trung của ngoại hạng Anh thì họ lại được nghỉ cũng như là có một cái lực lượng đầy đủ và thể lực sung mãn nhất. Đây là cái điểm mà anh em chúng ta có thể để ý để anh em chúng ta đi những cái, kèo khó trong ờ, ngày mai. Thì ờ, quay trở lại với trận đấu giữa Arsenal và Tottenham. Trận đấu này thì hiện tại mã handicap đang là 0.5 anh em. Arsenal đá trên sân nhà Emirates và chấp Tottenham 0.5 Thật sự mà nói thì cái má kèo này mình nghĩ rằng là cái má kèo 50-50 khi mà cả Arsenal cũng như là Tottenham đang có một phong độ khá là ổn định. Đó. <clears throat> Arsenal thì họ cũng chỉ vừa mới vấp ngã một trận đấu đấy là trước MU ở trên sân nhà Old Trafford với cái tỷ số là 3-1. Tuy nhiên thì họ đã lấy lại được tinh thần và lại có thêm một cái chiến thắng nữa. Hiện tại thì Arsenal đang xếp đầu bảng xếp hạng. À, xếp trên Man City với một điểm hơn cũng như là Tottenham cũng vậy. <clears throat> Tuy nhiên thì uh, Tottenham lại có một phong độ khá là ổn định anh em. Khi mà họ chưa thua trận nào. Đấy. Đây mới là cái tâm điểm của trận đấu này. Uh, với cái kèo chấp ấy thì mình sẽ không khuyên anh em chúng ta đi ngay từ đầu cũng như là đi trong trận đấu này đâu. Còn rất nhiều những cái mã kèo khác để anh em chúng ta đi. Ví dụ như là mã kèo thẻ hiện tại đang là 5.5 cũng như là mã kèo góc 9.5 anh em đấy ờ, từ đầu mùa giải đến bây giờ đúng không thật sự mà nói thì những cái kèo chấp ở ngoại hạng Anh ấy rất khó để anh em chúng ta đầu tư cũng như là chơi hầu hết uh, anh em chơi bóng ấy anh em đều mất ở những cái kèo chấp này rất nhiều anh em không để ý những cái kèo uh, thẻ này hay là những cái kèo góc để anh em chúng ta đầu tư và có thể là kiếm lợi nhuận từ những cái mã kèo này nói thật thì cái tỷ lệ ăn nó giống nhau thôi, kèo nào cũng như kèo nào cả. Vì vậy nên là anh em cần phải chú ý nhé. Còn tất nhiên rồi, những cái kèo mã kèo chấp 50 50 thế này ấy thì anh em đá vào ngoài thì chắc chắn là anh em sẽ dính thôi. Bắt buộc là anh em phải chọn một trong hai, đúng không? À, trên hay dưới và tài hay xỉu thì chỉ có báo vào ngoài, còn việc mà anh em có một cái trang để anh em anh em chơi thì anh em có rất nhiều những cái mã kèo để anh em đầu tư nhá. Không nhất thiết phải là đá hai cái mã kèo chính. Tuy nhiên thì uh, mình sẽ gợi ý cho anh em đi một cái mã kèo chính trong cái trận đấu này. Còn mã kèo góc và mã kèo thẻ thì mình sẽ nói sau. À, hiện tại cái kèo uh, trên dưới tổng bàn thắng cả trận đang là 2.75. À, ờ, với việc là cả hai đội bóng đều tấn công bằng tốc độ thì mình nghĩ rằng trận đấu này sẽ là trận đấu rất hấp dẫn cũng như là sẽ diễn ra rất là nhanh chóng. Việc mà có bàn thắng sớm cũng như là nhiều bàn thắng là điều dễ hiểu anh em. Vì vậy nên là mình sẽ chốt luôn cho anh em nhé. Và đây cũng chỉ là cái kèo tham khảo cho anh em thôi Không phải là những cái kèo chắc quyết định mà mình chốt cho anh em trong nhóm đâu nhá Kèo tài 2.75 anh em này Đây chỉ là những cái mã kèo uh, tham khảo Cũng như là để cho anh em ở trên kênh anh em bình luận Cũng như anh em nào mà có ý kiến khác về trận đấu này Thì anh em cứ uh, bình luận ở dưới phần uh, comment nhá Mình sẽ trả lời cũng như là để cho tất cả những anh em bet thủ mà đang theo dõi kênh của mình Anh em chúng ta thảo luận Đấy còn uh, bây giờ thì uh, mình cũng nói rồi giới thiệu cũng uh, nhiều rồi đúng không anh em mà thật sự muốn kiếm tiền đấy thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin qua zalo vào nhóm anh em uh, chúng ta cùng nhau đầu tư với những cái bet thủ ở trong nhóm của mình tỷ lệ ăn ở trong uh, nhóm của mình là 90% đấy nếu như mà anh em không tin thì anh em cứ nhắn tin đi anh em vào nhóm anh là anh em sẽ được kiểm chứng thôi không cần phải giải thích nhiều dài dòng làm gì đúng không